hiệp một đã được bắt đầu Trong những năm gần đây, trường phái bóng đá thế giới có nhiều sự thay đổi khi mà mẫu cầu thủ số 9, số 10 đơn thuần ít có đất dụng võ mà thay vào đó là mẫu tiền đạo ảo có thể lui về đá sâu để hỗ trợ cho tuyến giữa. Bernardo Silva cắt bóng rất hay nguy hiểm dứt điểm oh! niềm vui dành cho các cổ động viên mặt trên sân và có lẽ lúc này thì rất nhiều rất nhiều các cổ động viên đang theo dõi của mình TV cũng thực sự hạnh phúc Giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không? Nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm dứt điểm. Không vào. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không? vẻ đẹp của sự giản dị. Không cần dườm già, không cần nhiều pha ban bật Hiện giờ rất hấp dẫn Kyle Walker Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ De Bruyne Bernardo Silva Cắt bóng rất hay Tình huống bóng lót quá tốt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 Quốc Xuân Raheem Sterling đọc tình huống tuyệt vời đường truyền về cho thủ môn Fred tình huống bóng lót quá tốt rất bài bản Raheem Sterling Không có gì khó khăn cả Gì hút Cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ Và cắt bóng thành công Maret Gundogan Mendy Raheem Sterling Raheem Sterling Cắt bóng rất hay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 Riyad Mahrez. Rất tốt. Pha bóng rất cố gắng. Một tình huống. Đấy đâu. Lỗi rồi. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng.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 Gundogan. Đọc tình huống quá hay. Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả. Mendy. Rất tốt. Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Ý đồ là rất hay. Không có gì khó khăn cả. Lục Sở Đi bóng rất sung anh Đường truyền hợp lý Bernardo Silva Jesus Rất bài bản Cắt bóng rất dễ dàng Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Bất con tình huống pha bóng thiếu dứt khoát rất hiểm pha cứu thua là rất tốt bất hiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng và tình huống quá hay De Bruyne Maret Chè bóng khá khôn khéo người đốt Bernardo Silva De Bruyne Riyad Mahrez lỗi rồi rất gọn gàng tập đồ rất tốt tình huống đá phạt ở một vị trí rất thuận lợi đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro trọng tài đã rút ra một thẻ vàng phối hợp xứng đáng là một trong những pha phối hợp hình mẫu quá hay Raheem Sterling và đã rút ra một thẻ vàng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 bóng rất hay Wan Bissaka phản công rất hay rất hiền bạn cũng thua rất tốt thời gian thi đấu của trận đấu không còn nhiều cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công qua rồi thử thách đã qua rồi đọc tình huống tuyệt vời những nguy hiểm đã qua đi Riyad Mahrez dứt điểm phản xạ không thể tin nổi của thủ môn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 Rashford Không được De Bruyne Vẫn tiếp tục đi bóng Tình huống che chắn tốt Bruno Fernandes Một quả phát bóng lên cho thủ môn Bernardo Silva Raheem Sterling Đọc tình huống tuyệt vời Rafford Sút xa Manny, Raheem Sterling đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý Bernardo Silva Manny.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 nguy hiểm rất tốt De Bruyne đi bóng rất sung anh có tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Mendy Gundogan Jesus đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý đường truyền hợp lý một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh tập tình huống quá hay Jesus. De Bruyne. mất bóng khá vô duyên một pha vào bóng rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng Jesus 때려 đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Bernardo Silva tình huống bóng lót quá tốt những nguy hiểm đã qua đi Giroud đâm vào cột dọc rồi lại bật ra ngoài Gundogan De Bruyne Kai Walker Pogba có một tình huống phất bóng lên Kai Walker Bernardo Silva Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan Để lấy quả bóng từ chân đối phương Họ thường gọi anh là một lá chắn thép Có vẻ là thế thật nguy hiểm Bruno Fernandes. Pogba. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Một pha bóng rất nguy hiểm ý đồ là rất hay cú đá ngay giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ trận đấu quá hay có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này với việc hoạt động rộng và liên tục chống cánh cho nhau các tiền vệ đang tạo lên sức ép không nhỏ cho khung thành đối phương rất tốt đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ thời gian còn lại là rất ít Jesus đang đá bóng hay biểu diễn ở sân khấu vậy bóng rất sung anh đi bóng rất khó chịu đây là một pha lấy bóng tương đối sắc Mendy Raheem Sterling Raheem Sterling Bernardo Silva rất thoáng Raheem Sterling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 cú sút Cavani Mason Greenwood Không được Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu đã kết thúc Và bây giờ đang là phút thi đấu bù giờ đầu tiên Jesus Đập tiếp điểm Vẫn tiếp tục đi bóng Nguy hiểm đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công qua rồi khó khăn đã qua rồi rất hay Rafford dứt điểm